rồi chào anh em chào mọi người à, nay nhận được cái à, mặt lo kéo nè à, mặt lo kéo không nha <clears throat> thì ở đây mình đã tháo ra sẵn nè à, rồi cái này công tắc thì nó vướng quá bỏ nó luôn vậy đây là nguồn vào à, <clears throat> còn đây là mình cắm dắt lo ha cắm sẵn luôn rồi ở trên bo này mình chia sẻ các vị trí nó như thế này À, để mình kiếm cái cây mình à, chọt chọt nó, nó dễ ha rồi ở đây trước tiên là tụ phù tụ này bị phù ha rồi trước tiên là cái à, đây là AC vào nè à, thì nó sẽ cho qua hai con diode ha chân ngoài này đưa vào con diode này dễ mọi người xem ha ở đây thì nó sẽ lúc này nó sẽ đưa vào hai con diode nó sẽ nắng xong nó đưa vào tụ lọc này nó sẽ có tầm khoảng 18 à, đến 25V ha chứ à, nếu mà nguồn 15 á, <clears throat> thì nó có tầm khoảng 17 18V còn 12V là tầm khoảng 15V xong rồi nó sẽ đưa trực tiếp vào cái à, chân giữa của cái biến thế này ngay chân nói lại nè à, đồng thời là nó sẽ đưa qua hai nguồn bên đây hai cái chân bìa rồi đưa vào con nhân áp ha đây là cái con 3205 à, ha rồi còn à, cái nguồn bluetooth à, nguồn bluetooth thì nó sẽ lấy từ cái nguồn 12 này ha. lấy từ nguồn 12 này nó sẽ đưa vào cái con là 7805 ha đây ở đây nó sẽ ở đây là nó dắt qua con diode nha này dắt qua con diode chứ không phải con điện trở nhưng nó vẽ trong hình đâu này này đây là con diode chứ con điện trở nha, rồi cái nguồn 12 này nó sẽ nắng con diode nó đưa thẳng vào con 7805 đây mình lật lên cho mọi người xem đây đây là con 7805 để cấp nguồn cho bluetooth ha à, mọi người xem à, cái này mình cũng chưa biết bị gì mình mới tháo ra thôi sớm ờ, tính quay mà quay nửa lần chừng hết pin ha rồi ở đây mình sẽ đo nguồn vào nè ừ, chưa cắm điện à. chưa mình cắm điện <clears throat> xem coi nó bị gì ha rồi ở đây đây nó có là 18V ha và mình sẽ đo cái nguồn ga ha à, nguồn ga ở đây mình giật công tắc thì mình sẽ đã à, làm cái công tắc ngoài cho nó mình làm cái công tắc khỏi à, cầm cái công tắc đó làm cho nó đỡ vướng ha cái này thì mọi người chập lại luôn cũng được không có gì cả nói hai chân lại với nhau luôn lấy ờ, cái, gì đó mình kê lên cho nó dễ nhìn rồi này mình à, đo đã có nguồn rồi ha rồi bây giờ mình sẽ bút công tắc rồi mình đo cái nguồn điện ra xem mới có chưa rồi 24V ha à, ờ, 24V rồi đo tổng volt của nó là được tầm khoảng 47 à, 48V ha bây giờ là cái nguồn nhân áp mình nó đã chạy là cái bluetooth mình coi nó lên chưa à, thứ mình nó chưa lên ha mình đo xem có 5V chưa ha thì như giác nãy mình nói là cái nguồn vào rồi đâu có tiếng rồi nó có tiếng e nha à, mình giảm bớt lại à. dặn lại dặn bớt lại hơi bị rè đó rồi bây giờ mình sẽ đo cái nguồn ga xem mới có chưa nguồn ra có nè 4.8V 4.8 4.5 4.8V ha rồi có mình sẽ đo trực tiếp lên chân trên đây xem cái chương nào là chương ờ, bluetooth đây hai cộng này mình đo thẳng vào hai cái chân của nó xem nó có nguồn chưa đây mát có nguồn ha à, họ nguồn có mà bluetooth không lên thì có tương lai rồi đó bluetooth này có khả năng chết rồi rồi thì bây giờ mình sẽ không quan tâm nó nữa mình ờ, <coughs> mình sẽ ờ, đấu ờ, đấu thẳng cái dắt lao vào ừ cái dắt này rút chui á cái dắt này cũng bị đai rồi để mình tháo ra gãy luôn rồi ha mình sẽ đi uh, lấy cái dắt khác mình thay rồi đây cái này thì nó hơi cũng giống nhau thôi mình kéo cao cao lên tí nha tới chừng lại sửa đây là cái cũ nó hơi bị xét hết rồi Đây mình sẽ gắn vào cái chân này đây ba cái chân này thì à, mình sẽ hàng cho nó đi vào thẳng cái à, chân để cây cây và đây ba chân này và cái đây là cái tín hiệu này. rồi mình sẽ rút ra mình sẽ lấy đây à, rồi ở à, ở đây nè làm cho nó dựa ở à, ba cái chân này à, ba cái chân này là tín hiệu của like đó thì mình sẽ mình sẽ hàng ba sợi dây ha như là hàng à, mát âm dương đó mát à, L R đây chữ L mát là chân giữa mình à, test thử xem công suất nó có chạy không ừ. mát mới hàng cái này giờ mình bỏ ra đi một tí rồi mình hàng lại đây, chân mát là chân giữa nè L rồi rồi giờ mình sẽ không sử dụng bluetooth nữa mình bỏ bluetooth ra tại bluetooth này hư rồi xem à, bây giờ mình chỉ à, test thử công suất ha rồi mình sẽ lấy à, lấy một cái sợi dây coi coi đủ chưa rồi đủ rồi ha <clears throat> điện thoại à, sao cái lo nó nhảy ra từ sao cái lo nó nhảy ra từ từ từ <coughs> cái này là có tín hiệu vô tới trong rồi đó mọi người sao nó e e cái giật cái giật vậy đây là công suất nó tốt ha chỉ có à, cái phần hồi tiếp nó bị cái gì ạ à, ra à, lâu lâu có nó nhiệt cái ha để mình xem thử trời trời đây mọi nhìn cái đây nè mọi người nhìn đây nè mất một con người thấy không nét à đây đây mất một con ha vậy thì à, mình sẽ xem thử con gì ha à, CBE C e, chân B chính giữa rồi năm năm năm một ha năm năm năm một tại vì kế bên nó cũng có con năm năm năm một luôn rồi để mình đi à, kiếm con 5551 nha. rồi đây là con 551 nè rồi thấy không 551 ha rồi còn ở dưới này cái này mình không để ý này nè bị tróc chân hết thì ba chân dưới này thì mọi người không quan tâm nha. tại vì ba cái chân này là nó chỉ để nó chịu thôi chứ mình không thấy đường đi đâu cả thì mình sẽ bỏ nó đi vào cái cái con 5551 ờ, này thì mình à, hàn cho nó chắc cái cái mặt trên thôi thì cái mặt dưới là nó không không có <coughs> mặt dưới nó à, nó không có đường đi ha chùi cho nó sạch rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ cắm điện lên ha cắm điện lại xem cái nó hát ok chưa còn ha để mình xem cái à, ngõ ga lo nó coi đâu rồi đây xem ngõ ga lo nó được có von hay không sao nó lại ờ, mình thay cái tủ này người đợi mình thay cái tủ này xem sự gắn vào hai chân trên này nó không đi đâu cả đó mình không quan tâm mình chỉ quan tâm hai chân dưới thôi thử ha ừ, vẫn còn món này là do bị nguồn nha mọi người này mình đo nguồn cho mọi người xem Rồi, để mình xem lại cái nguồn nó bị ở phần nào đây time. rồi mọi người đợi mình tí mình xem rồi à, đây là <coughs> khi mình đã làm xong đây xem ha rồi hết giật luôn ha rồi, hết giật ha thì cái này cũng không có bệnh gì cái này có thể là đi đường xa đó rồi ờ, rồi không ờ, cái mình đang đang chạm vô cái ờ, cái dây tín hiệu nè đó đây mình kéo sát xuống nha này đi hàng xa mình chỉ chấm lại mấy cái đường của con à, TL494 mọi người thấy mình đang chấm rồi, chấm bốn trang chỉ to rồi lại chấm lại là hết luôn ha cắm đèn vô thử nè đó, mọi người thấy mình chấm chấm vô này chưa chùi nữa để cho mọi người xem nó hầu như là hết rồi rồi mình lấy dây tín hiệu nè mình gõ nè à, không còn à, bập bập nữa ha mọi người đợi tí thứ này nó bập không rồi mình nghĩ là ok không bập ha rồi mình lấy cái điện thoại lấy điện thoại mình mở nhạc thử coi mọi người đợi mình nha lấy cái điện thoại nha không lớn volume ha cái cái cái volume nó như nó khẹt khẹt nào lên dần lớn lên xuống cái là nó như là nó bị kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt nè đó rồi cái này thì mình sẽ thay luôn cái volume ha thay hết cái dàn volume để à, cái này mình nghĩ là chắc có thay rồi hay gì cái volume này mình giận nó ấy lắm mình xem à, lại cái chân cẳng nó coi à, có đi à, hàng dính hết chưa rồi nếu mà chưa dính thì mình hàng lại còn dính rồi thì mà nó vẫn bị vậy thì mình thay cái volume mới ha mình lấy cái cây vết dẹp đợi mình tí rồi ở đây thì mình thấy là mấy con này thai nè nhưng mà cái con này thì không có thai con này con khác con cũ ha ở đây con này cũng con cũ con cũ nó có hàng cái à, cái cọng dây để mà dập mát ha rồi bây giờ mà mình thấy mình dặn cái nút này nó mềm lắm mềm cực kỳ luôn thôi bây giờ lỡ rồi mình à, thay luôn ha mình thay à, hết luôn cái à, loại à, volume này là nó xài hai mặt nha mọi người hai thì mình cũng nhìn ở trên cái mặt trên nữa xem có bị đứt bị gì không nha rồi mình câu mát rồi vô mình câu mát hết lần để chi để à, khi mình động tay rồi vô đây nè cọng dây này cái trước mình ta, ta có câu mát nè mấy con dây này là mấy con dây mới ha mấy con biến trở mới bây giờ không có rồi mình thay luôn ha cái này là hai mặt do đó mình làm mình lấy một hàng làm dễ rồi lấy trắng nói thì à, nói chung là cũng có một số anh em chỉ là khi mà bị hư thì mình à, xịt r 7 rồi ha. theo mình nghĩ thì nó đã hư rồi dính bụi hay gì đó, người thay hay gì đó mình nghĩ nó chỉ là cái bước tạm thời thôi chứ không thể nào mà dứt khoát được trước thì mình thay luôn đi bây giờ mình sửa mình sửa mình ngại lắm à, ngại uh, lắm sụt khi ờ, có lúc nó cũng hết nhưng mà là nó không hết nhưng mà được thời gian nữa là nó bị lại bị tiếp thôi Làm mình rất có hút mình lặn ở đây mình thay 50 kg hết luôn nha dặn ờ, vô nó mềm lắm mình thấy thì cái màu nó thì nó mới mà cho mà nó dặn thì nó mềm lắm. nóng quá chụp lỗ dựng cái này lại cái này lại cho nó công sức làm dễ mới rớt xuống rồi không phải đây nó mềm lắm mấy con mấy con mà mới ờ, mấy con mình cảm nhận cái tay mình nó, nó mềm là đâu rồi mấy con này dặn vô là biết liền không phải khỏi cần đo mình dặn mà, mà cái con mình chưa có chưa có chính trị đâu rồi nước rồi đây nó mình kiếm cái con mình là mình chưa có chính trị mọi người đợi mình đi cho nó đợi tốn thời gian rồi đây khi mình đã hàng xong rồi, mình nói một đoạn dây đồng qua ha đoạn à, nói chung là không có là vẫn hát được nhưng mà nó sẽ đủ mát hơn à, mình tránh được cái tình trạng mà nó đụng vào nó e e hay là gì đó, đó khó chịu Đây mình sẽ là gắn vào đây nè gắn vào cái vỏ này là đã mát đi chung nè nhưng mà đôi khi có những chỗ nó nằm ngay cái trọng điểm giữa đó, nó bị thiếu mát cái này mình làm nhiều lắm mình làm nhiều ví dụ mà nó bị e e như vậy mình dặn con đi rồi ở đây mình à, dặn volume về giữa hết nè này guitar thì nút guitar thì mình chỉnh về không đi còn volume à, mic thì mình dặn chỉnh giữa dặn rất là nặng nó nặng là theo cái kiểu mình nó nhẹ nhàng chứ không phải nặng trịch còn à, nút trên này cũng vậy nhưng mà cái à, cái nút cũ nó, nó rất là nặng ha cái này là R7 này. R7 trước đây. bây giờ mình à, cắm điện thử ha mình dặn cái nút này à, cái nút này nó nhẹ siêu à nút này được nè nút này ở đây nè nút này nữa nè à, lúc lắc được luôn rồi chắc lát phải thay nút đó luôn mình mở thử nha nó bị giọng mít vậy đó. để mình bớt mít lại à, bị giọng mít nha vì à, giọng mít mình dặn cái mít lớn đó để mình à, mình dặn lớn nhỏ nè hết ra lớn <clears throat> đó, khi mà mình à, người mà ưa đụng vô đây nó có tiếng kêu đụng vô cái mặt này là ưa bị cái phần này rồi về cũng tương đối ha rồi mình sẽ lấy mít lấy mít uh, à, để mình thử ha luôn ờ à, mình dặn à, mất phim ghê vậy lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục lục một hai hai lục lục lục lục lục lô lô một hai lô là nó bị à, mất vàng luôn rồi ha mình thử lại cái này lô lô lô lô lô lô lô lô luôn rồi đây để mình à, mình xem thử đây nó là con gì con IC3 nó là 2399 ha à, cái chỗ này có dấu làm nhiều lắm à. chắc hồi trước bị rồi hay đây dấu à, nhựa thông nhựa thông còn này 4558 à, ha rồi đối những cái à, dòng lo kéo sử dụng cái con này mọi người cũng không đo bây giờ à, cách đơn giản mà nhanh nhất là mình thay thử con khác còn không được thì mình mới tìm sơ đồ ha rồi mình sẽ khò mọi người đợi mình khò ra đây đây à, mình ta thay cái con và ờ, 2399 ha CD 2399 con của nó rất CD 2399 à, sẽ thử mọi người xem ha đó, mọi người nghe nó nó vang lục lục bục hay hay hay hai hai ba bốn năm sáu đó, nó nó nó đã vang rồi nhưng mà nó ra nó còn ghè lắm à, cái này là chắc nằm ở trên đây ở trên này mấy mấy mấy cái con này à, mấy con này nó nhựa thông nhiều lắm này bốn năm năm tám cái này không biết có thay đúng không cái này là bốn năm tám không bốn năm tám không hai con 4580 con này 4580 4580 cái này chắc phải để mình làm mình làm xong đi rồi cái mình quay lại ha cái cái này nó hư lặt vặt nhiều quá à, rồi và khi mình thay thì à, mình đã thay à, hai con ha mình thay con đầu vào con đầu ra ở đây mình thay cái con này là 4580 ha và cái con trên đây mình thay lại là thành cái con à, 4558 ha à, thì bây giờ là mình thay mình cũng chưa có chùi nữa à, mình thay thử xem nó như thế nào cái rồi mình mới chùi rửa ha rồi bây giờ mình sẽ cấm điện cho mọi người xem mọi người làm cái nguồn này cái à, con 4558 à, này nè hay là con 4580 thì nó cũng giống nhau thôi thì mọi người tra sơ đồ thì muốn biết nguồn âm nguồn dương nó chạy nguồn âm hay nguồn dương thì mọi người nhìn vào cái giác thì cái giác này là nó chỉ chạy cái nguồn dương thôi do đó là nó chỉ chạy một nguồn đơn ha thì nguồn đơn thì mọi người lên mạng à, tra cái sơ đồ chân của con 4558 à, thì nó cũng dễ thôi không có khó ha rồi như vậy thì à, để mình thử thì thường thường là mình không có kiểm tra tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra rồi trước đâu mình chỉ thay thôi thì đa số là nó cũng nằm cái tình trạng mà nó hư thì nó cũng có nhưng mà nó cũng hiếm hư tụ đâu đâu đó thì cũng hiếm nhưng mà cũng ờ, hiếm có nhưng mà nó ít do đó là mình cái cách nhanh nhất á, là mình ờ, mình thay cái con 4558 trước không à nếu mình ít có ờ, kiểm tra lắm rồi thay xong rồi mà nó vẫn y vậy y xì vậy thì mình sẽ dò chân mình kiểm tra thì hầu như 6 70 phần trăm là nó chết IC thì nhiều chết 4558 nó chập 4558 thì nó nhiều hơn là là nó bị uh, tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra như tụ trở rồi nó hư thì mình thấy thì nó ít ha rồi mình sẽ ờ, mở uh, ờ, tính, nhạc lên cho mọi người nghe thử ha nó mình dặn thử cái xem nó còn gà không ha về hiện tại thì mình bluetooth nó đang hư nhưng mình chưa có thay mình chỉ làm cái phần hát nhạc cho nó ok cái rồi mình mới mới tính tới cái cái, cái phần vào bluetooth nha nhạc mình hơi yếu tiêu rồi ừ, đứa cô có con để mình đi mình đi ấy nhạc cái để lâu rồi có rồi mình cắm vào đây ừ, rồi mình cắm điện nha bóp chưa chưa có công tắc cổ điển ừ, chưa cấm lo luôn Nào mọi người thấy không mình dặn lên xuống nè mà nó cũng không nhúc nhích gì hết ha nó đâu có ở trên cái lo bát này nó không có gì cả Ồ, chưa có tăng âm Bỏ cái lo ở ngoài á Yeah, mọi người thấy không? không có tiếng nhúc nhích gì trên lo cả đó hôm qua là nó nó nó cà cà tặng cà, nó cái nó, nó cái màn nó nhịp nhịp nhịp nhịp giùm nè đó, thì ở đây là nó bị trên cái à, tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra ha thì mình nó làm sạch hai con này rồi con này và con này luôn à, tụ tiết thì không có hư con nào cả và bây giờ mình sẽ à, gắn cái vào bluetooth cho mọi người xem ha rồi cái vào dây vào bluetooth rồi đây này mình cũng chưa có làm tới nữa Đó. rồi chưa có làm ờ, mình cũng chưa có ờ, thử Đó. đây này dây của nó nè mình đã kiểm tra bên ngoài luôn lấy dây 5V ờ, bên ngoài mình kiểm tra luôn mà vẫn chết ha à, nó không lên ha rồi mình sẽ lấy cái à, bluetooth khác thấy chưa lên rồi mình rút ra nữa nè gắn lại cái bluetooth này chết veo rồi rồi mình sẽ ờ, gáp lại gáp lại mình vùi rửa cho nó sạch rồi mình thử mít cho mọi người xem mọi người đợi mình tí rồi đây là mình ờ, đã gắn vào nè à, bluetooth ha à, mình đã gắn ờ, gắn bluetooth lại rồi mình sẽ cắm lại ha cắm cho mọi người xem mình ờ, cắm điện nha ừ, đang bật à, chưa bật ha à, mình mở điện mở điện ha AC Rồi. đây đây còn cái cũ nó thì ờ, đã hư rồi ha đó, mình đã thay rồi mình kết nối nha điện thoại à, vô cái này mình mình mình mình dặn là nó cái lo này nó hết bị thục rồi ha à. mình kéo cái lo là cho mọi người xem nè, mình gắn là không có chép luôn rồi bây giờ mình sẽ à, đấu bình ha có cái bình cho mọi người xem mình rút điện ha rồi à, mình chuyển sang à, DC ha ở à, đây à, đây AC nè bấm DC đó hát điện bình ha <coughs> rồi đây. tắt mở tắt mở rồi, rất ok ha. Rồi mình sẽ lấy mít, mít dây trước nha. Xem mới còn gà không? Đây, dây mít này ha. Lu. Lu. Lu một hai hai ba bốn năm sáu lu lu lu lu một hai 2 3 4 5 6 luôn rồi mình sẽ rút ra ha mình sẽ cắm mít dây luôn có cái mít đâu rồi mít bỏ đâu rồi đây lục lục lục một một lục lục một hai hai ba đây mình đang thử mình mở lớn lên tí ha lô một hai hai ba bốn năm sáu lô lô rồi như vậy thì à, nó xong ha rồi còn cái phần tại vì cái biến áp của mình á, là không phải biến áp của cái um, cái uh, à, lò kéo ha mà cái biến áp của mình là cái biến áp của <coughs> cái sub đó mình phải tháo cái à, dây AC ra rồi mình gắn qua chuỗi khác nha nó mới lên được ha tức là ở cái phần này là nó có tới hai phần 15V ha cái này là cái bình đó, cái bình thì mình bỏ ra ha <coughs> rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần sạc cho mọi người xem ha đây cái phần sạc thì nó đã ok rồi mình đã sạc bình vô bình luôn rồi do đó là mình không có làm nữa rồi à, bây giờ mình sẽ cắm lên luôn cho mọi người xem này nếu mà muốn à, cắm phần sạc ha thì à, mọi người cắm phần bên đây ha đây là cái phần sạc rồi thì mọi người thấy là mình cắm cắm sạc mà nó không sớm mình cắm à, AC mà nó hát điện nó không lên á là do mình không có cắm phần sạc tại phần sạc á cái phần sạc thì nó khác với cái à, <coughs> sạc thì nó khác với cái phần hát nha rồi mình sẽ cắm điện mọi người sẽ thấy cái đèn đỏ ở đây nè không phải gì đây lộn chui à đúng rồi mà thấy không đây là là hiện tượng là nó không có không không có bình ha mình bỏ bình vô là nó sẽ sạc à, lúc này mình sẽ đo ngay cái dắt bình nó nó sẽ có là tầm khoảng 14V là mới sạc được ha còn không có là không sạc không vào ha à. ngay hai chân này là hai dắt bình để mình à, lấy cái tay sơ xa ra đồng hồ người thấy nào mọi người thấy 15V không đây, đè cho cái còng dây này xuống như dễ nhìn đây nè à, 15V ha 15V tức là nó sạc đã sạc được rồi đó <coughs> Tại thì mình nói vậy thôi chứ nếu mà ISO hoạt động tốt thì nhìn hai cái đèn này là biết. Còn cái đèn vàng này là không phải à, của nó mà là của của nó là màu xanh nhưng mà mình không có thấy cái bóng hay là không biết. Do đó mình đã thế cái bóng đèn màu vàng ha mình không có bóng màu xanh nên mình bỏ mày màu vàng vô nè à, bóng đèn này của mình nó hơi to nhưng mà nó vẫn thấy sáng nha rồi vậy thì bó nó đã hoạt động tốt ha rồi à, chúc mọi người à, thành công à, trong quá trình làm thì có cái gì không hiểu thì cứ liên hệ với mình ha